Wahai jet gubai kam Jerusalén hupkaijam. Chamardi inam saaktoi gaan chu namis chuchian iknam mua. Tu nam wacham huan nam itu a agichu. Mochi bat hu nyamat guga ger kam nardi gut shoikam. Gihaj jo katwa pishma tu narpaikam. Chama gu chamma tu kagat napai jirabus ne nordi kagat gut shoikam. Wanami katua agichu ga chiop gu Jesus. Wahakai namashkaich. Wapatut daga kan nam kai wabushkaya. Cham toy na pimin mat mat gam na nirpaikam. napim gu chammat na nichomai ban kamun bahi napim apim chammat na jbay nambuy nyo rishbi nyak kabuj guhat kam dai an na nitbam mudir bahi na paiptoi nat banyot na nyabashmat wahai jit chamakoraro nat po yisi choy go Jesus an dagat nam ipowo pagya guha pinagupanas ko agap chamashi bay nam has guha pinat chakuy may na paijog dasis namdagiya. dagiya kumtigo po ipishmu ihat kamup tahan hiboinyor hup kayjam hajgichiak tobo ijagut shoikam na paijok ya aya. Chamapo ni pish nash bat tobo ajihadon ya huktor hijbaim dokam. Waam pishakai mat gwinam pariseo sum tut na nam ikato aga gwinam kia pijam wat tuhugin boinyur go Jesus. Wa gwinam hiraga agar kam tok gwinam muhap tuhuan chichiop gyogo pariseos. Mapimdagak muahota mat gutut pil nam safu prapo. Guhinago patid dago Jesus namat mo waay nam tibash woprak. Hasha pimba pinjo niya. nanguan anya pishbus nicho. Hap pagwahihin chimat gembam mga kuwin ruguinat banhot. Napimpicham kan chagya siya pimtay bangganga. Nagugilim hisihay na pimmadjoy ayat ng paibapto ika. Vanihus kumatis matit kay gugagar kam Israel kam nahas kain kang upatid da. Mihapam tim titik kadir. Upkay jam. Pabahak tuag tupkait na himiya kuchapucham katagya siya kuchay baganga. ka mo bam mudra ka bu ya mom koram nam pa ya go ya gu nam puip to him na haj israel gu nam gre gu ni ok nup tu a aga nawa hai bam mudri ki che bahap na hi choha a agija ka haj gi kain kamop ka iche nawa pichet da napim paicham kan chugia sia pim tei ban ga anga nagugili mishihai napim haj joy aya nan pai bap to ika wahano nam wa mo watu mu nam tu piestat gu israel kam hat kam mihapkë kukupatët dago Jesus gëkën në wabëshkaya. No haro ishchanom, huma na soy mëgja inchania gosuda ina batu iya. Nago guharo ino tuat hënyan hinyoy, gam mëhban wawa apun dago shkë suda ina cham tugakë. Nakën cham katomum këdago im ban. dagaramban. Nahashwam kait mi uan tam nat paitum uan akwahëk. Wajina po yatët dago Jesus, gusjudu kam hisuan im dan aga tupkait nyaban wam tahan guharo ino tuat hëny boinyor ha naguchakui haam tahanish ka mo natguchakui mu mo der muderkoingen tergo Jesus. Wahai jet mhap sas gijan hop kai jam namut kai na pu ihu kai go Jesus. Ji jo wakir di na sa kai jile na ban kamun hu watu aga gud gi korahap na sa go derkam. Hu ma kam hu baginyam, hup kai jam. Hapina purji gud ikam Kuhinam guha hai cham tehugin, hup kai jam. Hajjoi mi pajero wahibus ne Galilea gud shoikam. Nagupumkait mio uan tam gunio kin yutgu koranasag gutcho ikan melen majlia narpa ikam gudavigu inerga kam katwahuk. Gionasak mad tashchum narboshin. Wachamman nyo kufua am nam tay si chuaga. Nam guhai tuhug inarsil kam nagu Jesus irdi gutcho ikam. Hai gujba mut pishka ame. Dai nam pijamish wuprak nam gucham kaim gupo inahashak tuaga. Kugucham hum gugu shamatinam wupria. Wapu igi ome wa mat gutut pil namat mu ha iha hot gue nam hiraga agar kam ka gue nam muhap tuhuan ciciop o gue nam pariseo som tenda. Nam safu premo ka gat go hesos. Wapa daam. Hash kopem wapu ibahakim. Gina copam tedda napem bu preba bai ka. Wap kai jam gutut pil. Hash gi gi mij bai shi chua aga. Cham hish kataro ipu Vaj ba kut bahini omat gue pariseos. Hup kai jam. Api mah faham iat gi. Haropim ginuy batehug iñbuin rguinamhuk kirgögr kampiam gu pariseos. Dai guinamhuk chammatit ke gunyok ingyutgu koranatash tu uanak gu Moises mi uan tamnawa aha pishkaim gu havim to. Kukudi chammat hina tu hashadunia. Nagu kahatugin chudagutgu kora. Wami jirabba hinyo gu Nikodemo na pui pakaik gida gu pariseos. Guinatmanim tukan chamuhimuk natumrak gu Jesus munapaitaviapot. Hupatidda. guha japim watui si ugi nyapim do dagat. Nagumakam hak tudashis mi uan tam nasak chambay na chputu ya na chamhit am na tu hat jo guharo ino chamduk tu a. Wagilim ba kamunat po yo siya tun, huptut daam. Apo pisa oy niya gugalile yakam hatkam. Hijbaib tohin kuin jagunyo kingyut gu kora. Nafvashmat ka natchakuy haroy mi jirbus na ban kamun tu a gimaggut gu kora. Kasiwa mo wajbayan at mi jirbahibus. mi iwa pushika ichimikmatukoq shimabatmuha pakikiam.